Hello anh em, đây là trận cuối mình lên bật kim nha À quên, bật tiền ăn chứ Hôm nay mình đi ngọc không mà mình đi rừng Chào anh em đã đến uh, kênh của mình nha hmm. I've done that. Retreat! An ally has been defeated. An enemy has been defeated. Your team has destroyed the tower. An ally has been defeated. defeated. An ally has been defeated. Đúng rồi, cảm ơn bạn đã cảm ơn đất. I'm king of the world. Wait, no, everything. Cố gắng chỉ farm thôi. Mong được là vàng được. Gắn tên, tên. Attack. Retreat! Retreat! Nothing can hold me down! Một con mồi! Retreat! Đây là một con mồi. Một con mồi. Rally! An enemy has been defeated! Sao? Một con mồi. An enemy has been defeated! về thôi về về thôi đánh đến rồi tôi đánh rồi hai bên đường mà đây làm mà hay tôi You'll remember me when I'm done with you. An ally has been defeated. Rally for a team fight gì đấy mình quên mất retreat Tha lâu mới chơi mà I'm king of the world wait no clear the minion way rồi đâu có cho chơi game bây giờ thao về thôi bạn ôi trời ơi một con mồi là ah, ah. attack the enemy is an ally has been defeated tower has been destroyed! Your team has destroyed a tower! Rally! Ultimate! Rally! Onslaught! I've got eyes and ears everywhere! như nào chơi được tiếng này cho các bạn chơi đấy Your tower has been destroyed. Retreat. An enemy has been defeated. An ally has been defeated. Omen. HP is low. に là giết luôn đúng rồi đúng rồi bắt bắt bắt bắt bắt bắt con ghiu mau ạ đủ rác đủ rác nó mạnh lắm từng cam rác này không chơi một là cam rác hai là rốt thì nó shut down trời một vị tướng enemy double kill mạnh lắm này nhiều vàng là mình gắn được em defeated! Attack! Retreat! An ally has been defeated. Come on. Reason. An enemy has been defeated. Enemy dominated! Ah. You have defeated an enemy! Attack! còn ở đây nó qua đây nó, nó qua đây mình đập luôn I need backup retreat rally khá là cool nha trời ơi hay vậy I've got eyes and ears everywhere mọi người nhớ đây có tem đó đây You have defeated an enemy! An ally has been defeated. I'm king of the world! Your team has destroyed a tower! An enemy has been defeated! Your team has destroyed a tower! Rồi, sẻ một like để mình tiếp tục để làm video cảm ơn các bạn nhiều chào tạm biệt